Hana hôm nay uh, Phước Sửu được Hana ừ, dẫn tới trải nghiệm một cái căn hộ rất là đẹp tại uh, Lake View Thủ Thiêm Ba dạ, Hana vâng Hôm nay mình cùng tham quan căn hộ hai phòng ngủ bên à, khu Lakeview Thì à, mình cùng vào bên trong để xem cái view cũng như layout thiết kế của bên căn hộ như thế nào nha Trước khi mà vào trong cái à, căn hộ này á Thì Phước Sửu hỏi sơ qua một tí xíu Phước Sửu thấy là ở đây là cái hành lang mà gọi là thang máy á, Nó rất là rộng và chiều cao trần rất là thoáng đó Hana Thì cho hỏi thì với cái sàn này thì có khoảng bao nhiêu căn? À, nguyên cái sàn này là chỉ có 5 căn thôi à? Yeah. Dạ. dạ, mà lên đến 4 thang máy. Có 4 thang máy luôn. Cái ờ, cái phía bên bên phía bên phải này thì có tới là hai căn hộ nhưng mà có hai thang máy dành riêng cho hai căn luôn. Rất là rất như là cái mật độ sử dụng thang máy rất là ít à, như vậy là cảm giác nó có một cảm giác cái sự riêng tư yeah. Dạ. và giống như là đây như phương sục đang đứng phía bên này là thang khách và phía này là thang tải yeah. thì mình có thể sử dụng là tải những cái uh, vật liệu lớn nha và có thể là những cái trang thiết bị nội thất ha đúng rồi em thấy ờ, bên này là ba căn này sử dụng cho hai thang thì em thì cái uh, mình mình đi mình cũng không phải gặp quá nhiều người mà cái cái số lượng tầng ở bên Blackview 3 là nó chỉ có 10 tầng thôi mà trong khi đó thì uh, anh thấy xem mà có 5, 5 căn một tầng yeah. Dạ. thực sự rất là ít căn thì nên rất là thoải mái khi mình sống đây không có gặp chạm mặt quá nhiều rồi bức sự có được uh, vô căn hộ này hay không vậy <laughs> đây à, mời anh vào tham quan căn hộ đây là cái căn mà layout hai phòng ngủ ha thì mình cùng xem cái phòng khách thì phòng khách ừ, thực sự nó thiết kế rất là vuông vức và rộng luôn anh à, yeah. Dạ. ở đây có một cái sự gọi là thiết kế rất là vuông vức và nó không có nó rất là góc cạnh và nó không có bị xéo ha yeah. Dạ. và cho cho phước sự hỏi ở ờ, đối với cái căn này thì diện tích là bao nhiêu và có à, phòng ngủ và phòng mà, phòng à, toilet như thế nào vậy à, ở đây có hai phòng ngủ hai toilet anh nhưng mà nó cái layout rất là đặc biệt khi mình vào đến ờ, phòng khách thì là có hai phòng ngủ chia hai bên anh à vậy hả à, bên này là mình có một cái ờ, đặt một cái khu bếp thực sự là bàn giao đây là bàn giao từ chủ đầu tư có sàn gỗ ừ. à, thiết bị vệ sinh cơ bản nhưng mà chưa có bàn giao bếp nha À, một cái điều đặc biệt ở đây á, là bàn giao gọi là hoàn thiện cơ bản Nhưng mà bếp thì được khách hàng được có thể là uh, thiết kế thì tùy theo ý mình phải không? tại vì là trong cái ờ, cái vật dụng trong nhà và cái cái khu mà ừ, thực sự mà các ờ, cô hoặc các chú uh, các cái chị em phụ nữ mà rất là thích đó chính là khu bếp đúng rồi ngay cả màu đá rồi tủ tông tất cả các màu là các cô các chú hay là các chị đó là thích muốn chọn theo cái style của mình luôn bếp là muốn tự làm luôn nên là chủ đầu tư rất là tinh tế để nguyên để cho các cô các chú tự làm luôn đúng rồi như vậy là mình rất là thích khi mà mình vào gian nhà mà cái bếp á, là bây giờ đối với người phụ nữ và à, khi mà tiếp đón khách thì nó rất là quan trọng thì bây giờ đây à, mình à, đi vào cái gian phòng khách phải không dạ cái phòng khách này thì à, à đây có một cái ban công khá là lớn anh à, bình ra thì mình có thể nhìn thấy một cái view landmark phía trước uh, của căn hộ đây cái view rất là đẹp trời cái view quá đẹp hả cái view này mà nếu mà uh, à, Vinhome Central Park mà có bắn pháo hoa đó Hana thì nhìn về gọi là trực diện và thấy toàn cảnh được uh, những cái uh, pháo hoa bay lên phải không dù là ở tầng chỉ là tầng 5 thôi tầng 4 tầng 5 nhưng mà có thể nhìn thấy cái view landmark và bắn pháo bông luôn yeah. Dạ. đúng rồi à, còn ở đây nói về cái uh, độ rộng của cái um, cái ban công này thì uh, mình có thể thiết kế một cái tiểu cảnh hoặc là mình có thể một để được cái bàn trà uống uống trà được uh, khoảng bốn năm người ở đây đấy nha dạ em thấy cái, cái khu này có thể trồng à, cây được luôn rất là rộng ấy chứ à, đấy. Dạ. À, ngoài ra thì chủ đầu tư này nó có à, những cái tủ này để là à, dạ. để những cái tủ này à, là giấu những cái cục nóng bên trong à, làm cho những cái căn hộ nó cảm giác như là uh, rất là đẹp ờ, một vài cái căn hộ như ở như Phước Sửu đang thấy thì uh, những cái cục nóng của máy lạnh á dàn nóng của máy lạnh á thì nó sẽ để ra ngoài cảm giác nó thô mất à, mỹ quan à, mất mỹ quan còn bây giờ dạ, dạ, và những cái thiết bị điện hoặc là những cái gì phía trước á, thì họ sẽ đưa vào một cái hộp tủ ha mình à, mình cùng xem một cái phòng đây là cái phòng ngủ nhỏ nha mình xem phòng ngủ nhỏ trước thì cái phòng ngủ nhỏ thì cái nhà vệ sinh được đặt bên ngoài anh đây à, vì khách sử dụng chung à, đúng khách luôn khách khứa đến đây là mình có thể xài được thì bên này bên trong này anh có thể thấy cái uh, cái nhà vệ sinh có bồn tắm đứng này à, rất cái là này. nhỏ nhưng mà rất là tinh tế của ông à, dạ cái tông ờ, cái tông màu gạch cho đến cái sàn là chủ đầu tư bàn giao nó trầm á nên là cũng cặp đúng rồi nhìn, nhìn rất là sang trọng à. Ờ, thấy cái gương này cũng rất là hay Thế Dạ, yeah. Ờ, một cái điều đặc biệt ở đây là tất cả những thiết bị vệ sinh ở đây là cực kỳ cao cấp yeah. Dạ. Bởi vì nó đến total là món cái dòng mà thiết bị nội thất gọi là cao cấp để dùng trong tất cả những cái ngân hộ hàng sang đó Dạ đúng rồi anh, nó à. khá ok à. Chủ, bàn, chủ đầu tư bàn giao như vậy là cũng khá gọi là uh, đầy đủ ha à, trong... Cái phòng nhỏ, nhỏ không hề nhỏ nha đúng rồi <laughs> rất là khi mà với cái diện tích như vậy và thiết kế hai phòng ngủ nhưng mà ở đây một cái tầm view rất là thoáng luôn Hana yeah. Dạ. đây à, khi Hana mở thì đây như thế này ha rồi rồi ok thì rất là thoáng mình sử dụng máy lạnh thì cũng được còn không thì mình mở ở đây thì mình đón gió và điều có đặc biệt ở đây là cái tầm view của mình cũng về lên mắt 81 luôn đúng rồi ờ, em rất thích uh, cái thiết kế của chủ đầu tư bị uh, ờ, gần như là cái phòng ngủ mà nó gần như là phu anh thấy là phu phu cái kính từ trên đến dưới luôn rồi ok thì um, đặc biệt là tất cả ở đây là với cái kính này á, là có thể là ừ, chống những tia UV không có bị ờ, kiểu như chói mắt quá nếu như mình mở có mở rèm hay đóng rèm nó cũng mát rất là mát ok rồi mình bắt đầu mình di chuyển qua cái phòng ngủ số 2 đó Hana dạ. tất cả ở đây là cửa gỗ à, lõi cho chống thép đầy à, chống chống cháy đầy đủ Hana ha dạ, vâng. à, ở đây thì ờ, nó sẽ cách âm rất là tốt à, đây là một cái phòng master thì phòng master thì tất nhiên là nhà vệ sinh phía bên trong rồi à phòng này là có à, nhà vệ sinh bên trong Ồ, bàn giao là full option luôn nè à, ở đây là có vòi sen nè ha à, à máy nước nóng lạnh nè rồi. rồi á, là thiết bị vệ sinh total và tất cả những cái này là thuộc là dạng inox dạng tốt hết luôn yeah. Dạ. và có giá à, để khăn đầy đủ yeah. Dạ. à, và chủ đầu tư là bàn giao ở đây là có um, cái hương gương ha gương và một cái, cái đèn phía sau nó thiết kế kiểu gì nữa nó kiểu 3D <laughs> dạ. yeah. <laughs> rất là đẹp à, bên này thì à, sử dụng à, à, thiết bị vệ sinh à, Duravit là cũng là một cái dạng thiết bị vệ sinh cũng rất là cao cấp phải không? Dạ vâng. Thì à, mình cứ tò mò vào cái ừ, phòng ngủ thứ hai này cái cái view có thoáng hay không? Ừ, à, thì... vẫn nhìn thấy uh, landmark uh, 81 à, à ừ, đối với cái căn hộ này thì nó rất là vuông vức như Hana nói lúc đầu thì tất cả từ nè hai phòng ngủ à, và um, phòng khách đều có một cái view hướng về lên mát 81 luôn là cùng một view luôn chính xác ba phòng luôn em thấy ba phòng luôn mà nhìn thấy hồ nha wow đối với cái căn này thì nhìn thấy cái hồ luôn phong là một tiện ích gọi là dưới uh, dưới tầng tầng trệt luôn phong Hana. Dạ vâng với cái căn hộ này khi mà có trẻ em mà mình có thể ờ, cho nô đồ hoặc là tắm hồ thì mình ở trên này mình về vừa uống cà phê cà pháo mình có thể trông coi được trẻ em luôn ờ, thì ờ, anh Sửu có quan tâm cái mức giá tại khu vực này không? Tất nhiên rồi, à, nói đến à, Thủ Thiêm, à, nói đến cái chỗ quận 2 và nói đến Lakeview thì rất là nhiều người biết đến Nhưng mà cho hỏi một tí xíu á Hana thì cái căn hộ này tầm mức giá khoảng bao nhiêu vậy? À, em bật mí với anh là cái ờ, thực sự cái mức giá mà cho một cái căn hộ thấp tầng chỉ có 10 tầng á ừ. thì nó rất là rẻ với ờ, chỉ có 9 tỷ thôi, 9 tỷ rưỡi 9 tỷ rưỡi mà chia cho 87 mét vuông là thực sự nó có hơn 100 triệu, 109 triệu mét vuông. Wow, di chuyển về quận quận 1 chỉ có khoảng 3 phút. Chính xác là ừ. đi cầu Mà có một cái căn hộ vậy có 100 triệu thôi hả? 100 thực ra chính xác là 109 triệu mét vuông với cái mức giá này thì nó quá mềm đi uh, Hana dạ nghĩa là em thấy là với cái mật độ ít như vậy mà trong khi đó là uh, bây giờ giá bán của Thủ Thiêm cũng đã 6.500 đô một mét vuông là thấp yeah. Dạ. nhất rồi dự án mới cũng phải rơi vào 9.000 đến 10.000 đô yeah. Dạ. mà Thủ, uh, Thủ Thiêm có một khu lake view thấp tầng đầy đủ công năng luôn có ừ. hồ bơi rồi cái khu uh, cho trẻ em vui chơi rồi đầy đủ hết mà có 100 là 9 triệu quá, quá rẻ quá rẻ và phước sửu đang và những khách hàng cũng đang uh, băn khoăn và à, thắc mắc đó là khi mà với cái sở hữu được cái căn hộ giá rẻ như vậy thì cho thuê như thế nào nó có liệu là có tốt hay không hay là chỉ về là mình để trống giống như những cái căn hộ những nơi khác Thực sự thì ờ, trong 1 đến 2 năm đầu á, thì cái ờ, cái cái hệ thống shop house nhà phố đây nó chưa có full thì cái tiện ích nó chưa có nhiều thì cái giá thuê chủ nhà chỉ có expect là khoảng tầm 900 ờ, đến 1 ngàn đô một yeah. một căn hai phòng thôi. Như vậy thì cũng hợp lý, không có lại quá thấp mà trong khi là nó di chuyển về rất là gần thì ở đây là công tác hoặc làm gì ở đâu như quận 1 hoặc tất cả những cái quận trung tâm thì ở đây là một cái nơi chọn lựa rất là tuyệt vời phải không? à, đúng rồi em thấy giá cũng rất là tốt vì tại vì cũng vừa mới covid xong người nước ngoài cũng chưa qua Việt Nam nữa Hay sắp là... tới hậu qua nữa rồi thì cái mức giá nó sẽ lên rất là à, nhiều à, chắc hy vọng là nó sẽ lên được ngàn hai ngàn ba đô một một căn hai phòng với full option luôn á dạ yeah. Dạ. yeah. để có những cái thông tin đầy đủ thì à, cả nhà alo cho Phước Sửu hoặc là Hana yeah. Dạ. À, vâng thì mọi người à, trên hãy à, à, gọi cho bên mình nha. Ừ, rồi à, Phước Sửu và Hana sẽ cung cấp cho mọi người nhiều cái thông tin đầy đủ về cái căn hộ này. Với căn hộ chỉ khoảng 10 tầng là căn hộ gọi là cao cấp tại à, View à, 3 của Thủ Thiêm. À, sẽ hứa hẹn là cho mọi người à, cả nhà sẽ có một cái nơi gọi là an cư lý tưởng và một cái nơi gọi là có thể đầu tư cho thuê rất là với giá hợp lý em thấy đầu tư vẫn còn xin lời nhiều ạ đúng rồi cảm ơn cả nhà xin hẹn cả nhà ở video sau ạ à.